ॐ मणिकचमन्युलनाति कचिऊन ॐ मनकचमन्युलानिताचिउलानि ॐ मणिकस्तानिताचिउ ॐ मणिकानिताचि कलानि ॐ मनालिनाकानि Omana ka chi kolo ka shimono amana ka nito ka shimo. Cầu cho thế giới được hòa bình. Cầu cho nhân loại được an yên. Cầu cho nhà nhà được hạnh phúc. Cầu cho người người ấm no. Quả là cả sĩ ủ nà mà là cả tử trả cố là na ani ta kỳ Bài thánh thơ hôm nay bài thứ mười sáu có trở đề khi nào ấn đền thánh thần ấn định ngày về sắp tới là ngày nhân loại cùng chung một nhà ngày đó không xa khi khải huyền ca rầm rập bước tiến các nước tham chiến rồi đây sẽ biết bài học của mình bài học đó là quay trở về hiền lương tứ túc khúc điệp an yên là của thế giới đại đồng nay mai nạn tai sẽ hết dịch cũng không còn tất cả quy chung vào một đạo trời ở nơi thân địa đó Việt Nam ta khắp mọi nhà đều là anh em giúp đỡ lẫn nhau học hành chăm chỉ tin vào thượng đế đó một vị vương lãnh đạo thế giới khắp các năm châu đều do một vị vương triều lãnh đạo vào năm 28 khởi điểm cao trào của thời thượng ngương thánh đức ra đời thánh thơ hôm nay thời đây tạm dừng trong bài thơ có từ tư túc giải nghĩa tư túc là tự hoàn thiện sửa đổi bản thân cả về vật chất lẫn tinh thần